kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác thật sự là họ phải hiểu là không ai trên cái cuộc đời này có nghĩa vụ và bổn phận phải hiểu cho họ mà là đó là một cái sự lựa chọn mà đối phương cam tâm tình nguyện thực hiện vì họ ok chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh ký kỳ cục của mình uhm, mình bắt đầu với chủ đề này sao đây ta um, dạo trước thì mình có xem một bộ sitcom của hàng Uhm, tuy là nói về chủ đề gia đình đó nhưng mà vẫn lồng ghép vào trong đó những cái phương đoạn tình cảm uhm, mình nhớ rất là rõ có một cặp đôi đang chuẩn bị on relationship có nghĩa là bắt đầu một mối quan hệ yêu đương á ừ nhưng mà rồi người nữ lại nói một câu vậy nè cái gì thì cũng sẽ tới lúc kết thúc sớm muộn cũng kết thúc vậy thì bắt đầu để làm gì mọi người thử đặt bản thân mình là người tiếp những cái câu nói đó thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào um, không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan đó là nếu mọi người thấy thích kênh của mình thì đừng quên hãy like share cũng như là đăng ký kênh um, cái này thì mình không có ép vì mình ép cũng không có được uh, <laughs> mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi á <laughs> ừ tiếp tục với câu nói trên thì um, lúc đó thì mình coi thì cũng chỉ coi thôi nhưng mà nào ngờ một ngày nào đó mình lại là người phải tiếp nhận cái câu nói đó biết là sớm muộn cũng kết thúc vậy thì bắt đầu để làm gì nhất là khi hiện giờ đã quá hạnh phúc mọi người biết mình nghĩ gì không hiện giờ đã quá hạnh phúc hiện giờ mà họ đề cập tới có nghĩa là một mối quan hệ mập mờ không vướng bận không trách nhiệm mãi đến sau đó rất là lâu thì mình mới có một cái câu trả lời cho bản thân mà bản thân cho là thích đáng đối với người nói thì có đáng thương đó nhưng mà đáng trách hơn có thể là trong quá khứ họ đã chịu một cái tổn thương nào đó nên hiện tại họ không muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hoặc là họ chỉ muốn chơi qua đường cho mối quan hệ này dù có như thế nào đi nữa thì họ cũng không có tư cách nói câu đó khi mà người không nở ra đi lại là họ kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác thật sự là họ phải hiểu là không ai trên cái cuộc đời này có nghĩa vụ và bổn phận phải hiểu cho họ mà là đó là một cái sự lựa chọn mà đối phương cam tâm tình nguyện thực hiện vì họ nhưng mà họ cũng đừng có ỷ lại vào cái việc mà đối phương cam tâm tình nguyện chọn hiểu cho họ thì họ có quyền ném những tổn thương mà họ phải chịu đựng trong quá khứ về phía đối phương những người chọn hiểu cho họ như vậy được tỏ tình lắm ích kỷ lắm mày à nếu mà thật sự nghiêm túc trong một mối quan hệ á thì họ sẽ không thốt lên những cái lời vô trách nhiệm như vậy đâu như mình đã nói trước thì những tổn thương trong quá khứ của mọi người không hẳn là không tác động đến họ mà ngược lại tác động rất nhiều ấy chứ nhưng mà nó không chi phối cách bạn hành xử cách bạn đối xử với những người xung quanh như vậy đừng đổ lỗi trong quá khứ đã chịu những nỗi tổn thương thì lại có thể gây ra chung một nỗi sát thương một nỗi tổn thương đến những người đến sau những người muốn giúp mình như vậy được nếu mà nói như họ thì ăn để làm gì rồi cũng thải ra học để làm gì rồi cũng quên hít thở không khí để làm gì rồi cũng thải ra đối với người nghe sẽ bị gọi là nạn nhân hay thực chất là nạn nhân mình cũng không muốn nói nhiều nữa chỉ biết là có những người nghe họ đã phải chật vật suốt một khoảng thời gian rất là dài có thể lúc đầu là họ muốn giúp đối phương đó nhưng mà nào ngờ họ lại không tự lượng sức mình lại khiến bản thân mình chày ra chốc vẫy rồi lại vô thức đi vào vết xe đổ của những người nói để rồi lại nói những câu, câu tương tự đối với những người đến sau uhm, sẽ có những người sẽ lý trí hơn chứ và không làm cho cái câu kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác thêm phần đúng vì trên đời may mắn lắm mới có thể tìm được một người muốn hiểu cho mình vậy tại sao lại muốn làm tổn thương họ chứ thực sự mình là một người thì đôi khi rất là đơn giản nhưng mà đôi khi cũng rất là phức tạp nếu mà mình biết có một người muốn hiểu cho mình cố gắng hiểu mình thì việc đầu tiên thì mình sẽ rất là cảm ơn họ vì cố gắng để hiểu một người thì cần rất nhiều nỗ lực nếu mà mình có tình cảm với họ thì ngoài yêu ra mình sẽ cố gắng để họ không bao giờ chịu bất cứ tổn thương nào và dạo trước thì mình có đọc thấy một mẫu tin là về hai người thông minh yêu nhau um, thì đương nhiên thông minh thì sẽ có rất là nhiều nghĩa chứ và bản thân mình thì chưa bao giờ tự nhận mình là một người thông minh cả vì thời đi học á điểm toán lý hóa của mình á khi mà phát ra là muốn xỉu 3 ngày 3 đêm luôn và theo mình á là thông minh trong tình yêu á là có nghĩa là một người từng trải nè một người có nội tâm phức tạp nè thậm chí là đã từng chịu tổn thương ừ, thật sự á trong từ điển của mình á chưa bao giờ có cụm từ là nên yêu một người thông minh vì hai người có nội tâm phức tạp đó, thường khó yêu nhau có thể là làm bạn với nhau được chứ nhưng mà trong một mối quan hệ yêu đương thì sẽ là hơi khó vì mình hiểu yêu một người thông minh á là dù không hiếu chiến nhưng mà bạn lúc nào cũng phải đấu đá đặt mình trong tình huống là phòng bị và đôi khi là lại khiến cho cuộc tình nó sống một trận so bị hơn yêu một người ngây thơ thì bạn sẽ ở tư thế mà chủ động nắm cục diện hơn sẽ có cảm giác an toàn hơn bao dung hơn từ đó thì sẽ có thể trao đi nhiều hơn yêu một người có nội tâm phức tạp á thì bạn phải bao dung bạn phải thấu hiểu mà cách để thấu hiểu một người hiệu quả nhất á là trải qua những chuyện mà họ đã trải qua uhm, cái này cũng cần thời gian để tôi rèn nữa để có thể tạo nên nhiều kinh nghiệm sống hơn yêu một người có nội tâm phức tạp á thì sẽ không có quyền đòi hỏi nè không có quyền làm nũng nè không có quyền giận hờn nữa ừ. mà hầu như phải bỏ ra rất là nhiều mà ở cái độ tuổi 18 20 á thì làm gì có cái tình yêu mà không đòi hỏi không làm nũng không được giận hờn chứ bởi mấy ông ở độ tuổi này á khi mà yêu chúng một người có nội tâm phức tạp á thì sẽ xác định là mấy ông sẽ học được rất là nhiều bài học đó và thậm chí <clears throat> yêu một người có nội tâm phức tạp á là mọi người có thể sẽ quên luôn chính con người thật của mọi người luôn có lẽ ở cái độ tuổi này mình vẫn chưa đủ thấu hiểu và chưa đủ bao dung để có thể tự tin yêu một người có nội tâm phức tạp hoặc có thể là do nội tâm mình quá phức tạp mình quá đề phòng hiện giờ mình không còn là một cái kiểu người mà sẵn sàng yêu hết mình nữa vì sau chuỗi ngày yêu đương mệt nhoài á chạy da chốc vẫy á thì thứ mình cần bây giờ là một người biết xem trọng cảm xúc của mình một người nên là điểm tựa tôn trọng cảm xúc và xem trọng sự hiện diện của mình một người có đủ sức hút để kéo mình ra khỏi sự thoải mái của việc độc thân hiện giờ đòi hỏi nhiều quá kiểu này là ế dài dài ờ, mình học được cho bản thân một cách yêu lý trí hơn và mình cho rằng một tình yêu đẹp là một tình yêu chỉ nên yêu đối phương 8 phần và giữ lại hai phần cho bản thân mình thôi mình nghĩ video của mình tới đây là đủ dài rồi Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha Nếu mà thấy video này có ích cho mọi người thì đừng quên hãy đăng ký kênh của mình nè Like nè, share nè Để những cái video này có thể tới tay được nhiều người hơn nha Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều Và hẹn gặp lại